Nay đủ đủ tôi trồng từ khi em vẫn chưa chồng Nay đủ đủ ra bông thì em đã lấy chồng xa Giờ nhớ cuộc tình lẻ loi niềm riêng vô kính trong tim Thương em nói không nên lời tôi có cười nhìn em bước đi Xa quê đã lâu rồi mà sao em vẫn chưa về Bao năm mãi trong mong mà tình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 mà bóng hình em vẫn mờ ta đành nuốt thương đau ước ao ngày mai sẽ gặp nhau đành chúc cho em luôn bên chồng hạnh phúc bên lâu tình chắc còn đâu tình đã chìm sâu cây đu đủ hôm nào giờ héo mòn chết rũ từ lâu nay đu đủ không còn nhưng ta lòng anh trọn tình